Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với những chuyến đi của Buôn Maxi TV Trong những tuần vừa qua Ở đây mưa nhiều lắm các bạn Nói là đi kiếm măng mà <laughs> chưa hôm nào kiếm được hết Về hôm nay Lại lên trên núi này Núi ở đây nè các bạn Lại lên trên núi này Và kiếm măng Mong rằng hôm nay sẽ kiếm được thật là nhiều măng Để về làm một hũ măng rừng muối chua ngọt Nói tới đây thôi mà Trong lòng phải sao xuyến rồi các bạn để xem hôm nay mình chuẩn bị đem theo những thứ gì để đi kiếm ăn các bạn nha đầu tiên là bạn lứt này lứt sẽ chịu à, trách nhiệm đầu bếp cho chúng ta ngày hôm nay và chịu trách nhiệm mà dẫn đường ở kia ở ngoài đường à, đường ngoài kia mình thấy à, rất là nhiều vỏ măng hình như là người ta đã tới đây và hái trước rồi các bạn ạ Ủa, có bắp chuối này Xin để dùng để chấm muối ớt các bạn có kiên kiên đó là mình kiên kiên cái chuối à. wow đây có này cái này là hết ra trái rồi đúng không ừ, hết ra trái rồi ừ, hết ra trái rồi Tôi bứt mấy cái ra này các bạn để chấm với muối ớt ăn lại có thêm một món rồi hồi nãy chúng ta đã có uh, mướp rồi các bạn là chúng ta đi trên đường á đi vào nhà kia xin xin ờ, được trái mướp nhưng mà chủ nhà không có nhà các bạn wow, to rồi <laughs> cao hơn mình luôn ô dưa dưa dưa dưa ô dưa này các bạn ơi dưa hấu à đây là dưa hấu mà wow wow ô đây kịch chín rồi chín chưa chắc chín rồi á wow ô cái chắc chín rồi cắt thử nha ừ cắt đi Wow. wow. À. Anh mình chưa ăn gì. À. Ăn, ăn, ăn dừa nha. mình sẽ Bổ ra rồi wow tuyệt vời nhiều đồng bào nó không bao chết thuốc nha nhiều à. ừ. tự nhiên dưa đây à dưa hôm nay không có cái dưa nào mà mà phun thuốc sâu đâu các bạn này nó có mới mọc lên này này ừ. mình sẽ cắt lên thử Dạ. Ui, trong, trong kia này kia trong kia đây bên bên bên, bên kia này kia bên kia có kìa nè dạ. bên có các bạn dạ, đấy đấy đấy nè ừ đây đây trong này nè măng to đây các bạn ơi wow đã quá mấy mấy cái mấy mấy củ măng rừng này rất là ngon các bạn nhưng mà chúng ta không ờ, không không nên ăn sống bị ăn sống có thể gây ra ngộ độc chúng ta luộc chín lên và hấp lên các bạn à, trong cái mắm rất là ngon xin nữa xin nữa mình sẽ luộc ra và hấp với cơm và nhìn trong này nếu chúng ta luộc ra chắc à, mang chắc còn à, được bằng à, ngón tay trỏ đấy các bạn kiếm được nhiều lắm buồn quá các bạn ơi đi tìm nãy giờ không có măng chắc người tá hết măng rồi mình vừa mới nhận được một cuộc gọi từ anh uh, vũ à, anh Cassim Vũ đang à, đi thăm rẫy gần đây Vũ nói à, bên à, anh Vũ có thấy nước đẹp lắm mà chắc mình phải qua bên đó thôi vì bên này không có nước sạch để nấu cơm các bạn bây giờ mình và bạn Lức đang đi lấy xe để đi qua chỗ anh Vũ các bạn em đâu em coi anh Vũ mang cái ớt nè rồi bạn ơi Cái rồi Oh mọi người biết biết trái này không mọi người rất là ngon các bạn ơi xem ra hôm nay chúng ta chúng ta đi vừa được à, kiếm măng này vừa kiếm dưa vừa được kiếm á à, cái này này các bạn uhm, xem mình kiếm đi ngày hôm nay không có lỗ nha <laughs> wow ở đây còn rất là nhiều này cái rất là xanh này còn nhỏ mình à, mỗi khi mình vào rừng rất là hay hay, hái cái này các bạn mình ăn được Ui, đất nước ơi ờ, <laughs> Wow chúng ta sẽ lên trên kia và quay cái thác ở trên kia các bạn trên kia mà cây nó che phủ hết rồi bây giờ anh em mình tạm thời ngồi tại cái tròi này sẽ chỉ dưa ăn nữa các bạn ăn rồi xong rồi lấy sức lên trên đó các bạn ở trên đó thác nó đổ từ trên cao xuống rất là đẹp các bạn ở đây các bạn có nghe thấy tiếng không wow rừng cây còn rất là nhiều luôn ăn dưa nào từ trên cao kia các bạn mà đường nó còn à, xa và nguy hiểm lắm các bạn nên bây giờ thôi anh em mình về về và nấu cơm nè vì bây giờ cũng à, gần khoảng 1 giờ chiều rồi thôi chúng ta đi về nào à, hai đầu bếp của chúng ta các bạn à, cơm là xong rồi hôm nay anh em mình chủ đích lên à, đây để kiếm à, kiếm măng với lại kiếm nấm nhưng mà mà không có thôi hẹn các bạn ở tập sau anh em mình tìm tiếp nhé và tập này mời các bạn dùng cơm của anh em bọn mình đây có món bông bông chuối bóp với lại lá giang này các bạn ở đây có canh mướp này và cơm dưa hấu đang tráng miệng này thôi mời tất cả mọi người nhé mời hai đầu bếp của chúng ta mời anh em mời anh em nha giờ anh em mình về rồi các bạn ạ chào tất cả mọi người hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau nha bye mọi người